TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu. Vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 3 sẽ diễn ra cặp đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran trong khuôn khổ AFC Cup U20 sau khi có chiến thắng trước hai đối thủ mạnh Tại bảng B, U 20 Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn và lực lượng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tấn cũng có đầy đủ các cầu thủ tốt. Cho đến thời điểm này, U 20 Việt Nam chỉ sử dụng khoảng 16-17 cầu thủ trong số 23 cầu thủ được đăng ký danh sách tại vòng chung kết U20 châu Á. Nhưng nhiều khả năng trận đấu với U20 Iran, U20 Việt Nam sẽ khó có sự thay đổi về mặt nhân sự. U20 Việt Nam đang có lợi thế rất lớn và chỉ cần cầm quà ở lượt trận cuối cùng này là giành vé đi tiếp đến tư cách là đầu bảng B. Trong khi đó U20 e Iran cần phải thắng U20 e Việt Nam và cũng phải chờ đợi kết quả cuộc đối đầu giữa U20 e Úc và U20 Qatar diễn ra cùng giờ. Đội bóng Tây Á đứng trước sức ép rất lớn với những cầu thủ trẻ, sự thất thường về phong độ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên không vì thế mà đánh giá thấp đội Tây Á bởi họ có trong tay những cầu thủ giàu tiềm năng. U20 Iran cũng có lối chơi thiên về kiểm soát bóng gây áp lực cho đối thủ như U20 Qatar. Họ cũng có những cầu thủ tạo nên sự đột biến và khác biệt cho nên các cầu thủ U20 Việt Nam cần chú ý nhiều để đưa ra những giải pháp và chiến thuật phù hợp. U20 đã giành 6 điểm sau hai lượt trận ở bảng B vòng chung kết U20 châu Á năm 2023. U20 Việt Nam đánh bại U20 Úc với tỷ số 1-0 ở trận ngày đầu ra quân và lượt trận thứ hai đánh bại Qatar với tỷ số 2-1, qua đó mở ra cánh cửa vào vòng tứ kết Hai đội bóng cạnh tranh vé đi tiếp với U20 Việt Nam là U20 Iran và U20 Úc và tỷ số bàn thắng bại là không. Tại vòng chung kết U20 châu Á, chỉ số phụ được ưu tiên là thành tích đối đầu. Vì vậy, trong trường hợp bằng điểm U20 Úc ở lượt trận cuối, U20 Việt Nam vẫn có lợi thế để giành vé đi tiếp và tứ kết vì U20 Iran đã thua U20 Úc với tỷ số 2-3 ở lượt trận thứ hai. Nếu Việt Nam, Iran, Úc bằng điểm nhau, chỉ số đối đầu giữa ba đội sẽ được tính đến. Khi đó U20 Việt Nam thua U20 Iran với tỷ số 23 trở lên, U20 Iran sẽ chắc chắn giành vé đi tiếp bất chấp kết quả ở lượt trận còn lại giữa Úc và Qatar. U20 Việt Nam thua U20 Iran 2-3 và U20 Úc thắng U20 Qatar. Cả Việt Nam, Iran, Úc cùng 6 điểm. U20 Việt Nam sẽ cùng hiệu số bàn thắng bàn thua với U20 Úc là 3 bàn thắng 3 bàn thua. Còn U20 Iran có cùng hiệu số nhưng có tới 5 bàn thắng 5 bàn thua và đi tiếp với ngôi đầu bảng. Lúc này xét về đối đầu giữa U20 Việt Nam với U20 Úc và chúng ta đã thắng U20 Úc 1-0 ở trận đầu ra quân nên U20 Úc sẽ bị loại. Kết quả sẽ là 1-1 Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy luôn đồng hành cùng Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.